Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá nhé Thì như Tiếng đã có nói những video trước ấy Tại cái kênh Tiếng Số Kèo này Tiếng đã uh, uh, ngưng hoạt động hơn một tuần nay Đó chủ yếu là để uh, uh, nâng cấp cái kênh này lên Để cho anh em có những trải nghiệm xem video một cách mà nó nó rõ nét hơn ấy Đấy thì uh, trong trở quay trở lại với cái video lần này Tiến cũng đã lên cho anh em một cái trận đấu được diễn ra vào phim nay đó chính là trận đấu giữa Atalanta với AS Roma nè đó thì hiện tại tiến sẽ nhận định sớm thêm cho anh em ờ, các trận đấu tại La Liga nhé đây thì tại La Liga vào khuya ngày mai cũng như rạng sáng ngày 26 tháng 4 sẽ có các trận đấu như là Cadiz với Osasuna nè à, cùng giờ 0 giờ 30 cũng có trận đấu giữa Girona với Real Madrid đó vào 3 giờ rạng sáng thì có trận đấu giữa Real Betis với Real ờ, Sociedad thì trong cái video này Tiến sẽ lên trước cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng Girona với Real Madrid nha đây anh em thì trước khi mà nhận định về cái cặp đấu này thì anh em hãy đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra cùng với tiếng nha đây thì hiện tại anh em có thể thấy là nhà cái đang đưa ra mức kèo chấp uh, dành cho Real trước Giguna đó là mức chấp một hòa cho mã cả chặn này đó và chấp uh, ờ, Gian cũng sẽ chấp nửa trái trước Giguna ở ngay trong hiệp 1 À, ờ, còn về mã kèo tài xỉu ở cái trận ở cái trận đấu này đó chính là 2.75 cho mã kèo tài xỉu cá chặn và 1.25 cho mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo gốc cũng đã có cho anh em có thể tham khảo cũng có thể chơi cái mã kèo gốc nhé thì hiện tại gan cũng sẽ chấp gốc Ginguna với mức chấp là 1.5 đó cho mã cả chặn và chấp 0.75 ở ngay trong hiệp 1 cùng về mã tài xỉu gốc đó chính là 9.5 à, cả chặn và 4.5 mã tài xỉu gốc ngay trong hiệp 1 đấy thì nói chung tiến đã sàng lọc với những cái mã kèo mà nó thích hợp nhất để cho anh em có thể xem dễ hơn đó và có thể à, đầu tư uh, một cách mà nó nó nó hiệu quả nó nó dễ nhìn hơn uh, cùng với tiến thì nói chung tiếng không có tiện đưa cái trang lên đây anh em nghiêng trên cái trang thì có rất nhiều kèo nghiêng về kèo chấp nó cả cả chục cái kèo chấp kìa đó tài xỉu cũng thế rồi kèo gốc cũng vậy luôn đó ngoài ra còn có kèo cả hai đội ghi bàn rồi à, kèo chẳng lẽ nói chung là trên trang nhiều kèo hay đến em chơi lắm đó nhưng mà tiếng không tiện đưa lên vì nếu mà tiếng đưa những cái mã kèo đó lên trên trang trực tiếp trực tiếp lên luôn ấy thì sẽ vi phạm cái chính sách của youtube ấy cho nên tiếng mới sàng lọc ra làm một cái bản như thế này cho anh em dễ nhìn còn tiến cũng muốn chia sẻ thêm những ai mà muốn có một cái trang chơi uy tín đấy đó muốn uh, tin tưởng tiến muốn có một trang chơi muốn tiến hướng dẫn cho anh em cách đăng ký chơi trên trang uh, thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng đó có số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ với Tiến Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký tài khoản trên trang để chơi cũng như là hướng dẫn cho anh em uh, hướng dẫn cho anh em cách uh, vào kèo này đó cách bán kèo hay là cách uh, uh, nói chung là đặt cược những mã kèo mà nó lạ hơn khi mà anh em có thể chơi trên trang chỉ mới chỉ trên trang nói chung chỉ trên trang mới có thôi chắc chắn là bên ngoài qua thầu qua còn nó sẽ không có những cái mã kèo đó cho anh em chơi đâu đó thí dụ như mã cả độ ghi bàn này hay là mã kèo chẳng lẻ rồi mã kèo kép này nọ rất nhiều mã kèo anh em chơi đó ngoài ra anh em chơi còn không bị mất like mất phí nữa anh em đó như mã kèo Real này chấp một hòa ăn 0.97 đúng không anh em đem ra ngoài thằng thầu còn nó gẳng cho anh em chấp một luôn nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.7 0.8 thôi đó nó sẽ cắn like tụi anh em nếu như mà anh em thắng còn anh em thua thì thì nó lại uh, nó lại có hoa hồng từ cái số thua của anh em chơi như vậy khác gì là mình chơi là mình mình chơi gì là mình khác gì mình nuôi nó đúng không chơi đường nào nó cũng lời hết đó nói chung anh em tốt nhất nên lấy một cái trang để chơi thật sự mà cần tin tưởng tiến muốn tiến giới thiệu cho đăng ký trên trang cách chơi trên trang muốn cùng vào nhóm luôn đó để uh, tham khảo những mã kèo chuẩn hơn trước cái giờ bóng lăn để mà tiến đưa ra ấy đó thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là anh em có thể liên hệ cho Tiến qua bốn cái đường link khác ở dưới phần mô tả trong video này thì mỗi video Tiến đều dán những cái đường link dưới phần mô tả như là Facebook cá nhân này, Telegram, Fanpage cùng với TikTok. Đó, anh em ấn trực tiếp vào những cái đường link này để gặp trực tiếp Tiến nha. Đó, và Tiến cũng khuyên một điều là hiện tại cái Telegram của Tiến ấy. Đây về cái Telegram thì Tiến đang bị uh, giả mạo khá là nhiều anh em nó giả danh tiếng nó lừa đảo anh em ấy đó nó lừa lọc lừa tiền anh em cho nên tốt nhất anh em muốn liên hệ với tiếng một cách mà nó nó ok nhất ấy, thì cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link này còn không thì cứ tìm cái số Zalo 0963 731 346 để liên hệ trực tiếp với Tiến. Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang cũng như là đưa anh em vào nhóm một cách miễn phí. Ok chưa? Thì nói chung anh em thật uh, thật sự mà tin tưởng nha thì nếu mà anh em thật sự tin tưởng ấy cũng như là anh em muốn có một trang chơi uy tín và muốn vào nhóm uy tín đó bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online hoặc là ví momo thì một trong hai điều kiện đó thì tiến mới có thể hướng dẫn anh em đăng ký trên trang được anh em nhớ nhé anh em có đủ điều kiện thì cứ liên hệ cho tiến đi ok thì quay trở lại với cái uh, trận đấu giữa Riona với Real Madrid cũng như là cái mã kèo mà cái đưa ra thời điểm này trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn mà nó ok nhất để cho anh em có thể đầu tư ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha đó sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái tỷ lệ kèo cũng như là mã kèo mà tiến chọn một cách mà nó tối ưu nhất để cho anh em có thể kiếm cơm gạo trong cái video này đây thì uh, trước tiên trước tiên anh em nhìn vào cái màn hình thì có thể thấy được đây chính là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này à, đội chủ nhà Giguna ra sân với sơ đồ là 433 cái bộ ba tiền đạo của Giguna đó chính là Realme này có cùng với uh, à, cách theo Anot này uh, và câu này đó còn về bộ ba của Genmagip cũng sẽ ra sân với cái sơ đồ 433 giống như đội chủ nhà luôn và cái bộ ba của Gian đó chính là uh, Asensio này cùng với Rodrigo và uh, Vinicius đó thì ở trận đấu này trên cái đội hình dự kiến thì anh em có thể thấy là Benzema đang ngồi trên cái băng ghế dự bị nha anh em nhưng mà tiến cũng nhắc lại đây chỉ là những cái sơ đồ dự kiến của hai đội mà các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu là cho anh em tham khảo thôi không chắc chắn gì cho cái đội hình ra sân chính thức là như thế này cả đó và tiến lại tin cho một cái sức đá chính dành cho Benzema nhiều hơn đó ở trong cái trận đấu này cho nên anh em cũng không cần phải bận tâm nhiều quá về cái sơ đồ ra sân dự kiến đâu nha vì chắc chắn nó sẽ thay đổi rất nhiều khi mà có được cái sơ đồ chính thức đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái uh, cái thông tin về cầu thủ chấn thương của hai đội này à, đội chủ nhà Giguna thì thiếu vắng đến 4 cầu thủ trong cái trận cầu này do chưa bình phục chấn thương còn về à, đội khách Real Madrid thì chỉ thiếu vắng mỗi hai cầu thủ thôi đó chính là hậu vệ à, à, David Alaba cùng với à, Ferland Mendy đó còn nhìn về cái bảng xếp hạng hiện tại cho La Liga thì anh em có thể thấy là đội chủ nhà Girona nó đang có được 38 điểm sau 30 vòng đấu 10 thắng 8 hòa 12 thất bại ghi được 44 bàn thắng và để thủng lưới 43 bàn thì cái vị trí của Giona hiện tại là một vị trí khá là an toàn trên bảng xếp hạng La Liga nhé anh em khi mà nó bỏ xa cái nhóm nguy hiểm là Valencia gần nhất đó gần nhất là vị trí thứ 18 là Valencia đến 8 ờ, điểm cách biệt và phía trước chỉ còn có 8 vòng đấu nữa thôi đó à, và hiện tại cái với cái vị trí thứ 11 này cùng với 38 điểm chắc chắn là một cái vị một cái sức mà mà uh, để giữ được đó giữ được một cái vị trí để có thể tiếp tục chơi La Liga mùa sau chắc chắn sẽ rất là lớn đó tỷ lệ rất là cao Girona sẽ được uh, ở lại cái mùa giải La Liga mùa này để tiếp tục có thể thi đấu tại La Liga đó thì nói chung về cái vị trí của Girona hiện tại khá là an toàn chắc chắn là nó cũng chả có mục tiêu gì phía trước nữa đó mục tiêu duy nhất của nó hiện tại là sẽ uh, uh, chỉ là giữ vững cái vị trí mà mình đang có thôi đó để tiếp tục giành cái vé mà tham dự tiếp tục La Liga mùa sau thôi còn về Real Madrid thì nó đang có được 65 điểm sau 30 vòng đấu 20 thắng 5 hòa và 5 thất bại ghi được 63 bàn thắng và để thủng lưới 24 bàn còn nói về Real Madrid tuy là cái phong độ mà mà của nó thời gian gần đây cũng khá là ổn khá là tốt anh em nhưng mà cái cơ hội vô địch của Real chắc chắn là đã không còn khi mà nó kém cái thằng Barcelona đến uh, ờ, 11 điểm cách biệt đó với 11 điểm cách biệt mà còn 8 vòng đấu nữa chắc chắn là cái cơ hội sẽ khép lại với Real Madrid về cái đua cái ngôi vương trận đấu này uh, tại cái giải La Liga mùa này nhưng mà chắc chắn uh, Real nó sẽ uh, tuy tuy tuy cho dù mà nó tung có tung những cái đội hình dự bị hay là chơi với cái thế trận mà mà những chơi kiểu như là uh, tung ra những cái sơ đồ dị hơn anh em để cho nó có thể uh, chuẩn bị cho những uh, những cái cầu thủ mà đá chính như là Benzema hay uh, uh, Tony Wood hay Luka Modric thì chắc chắn cho dù mà nó có dưỡng sức những cầu thủ đó để chuẩn bị cho những cái trận đấu như bán kết chung kết tại cúp C1 ấy thì chắc chắn cái đội hình mà Gan đang sở hữu hiện tại trên băng ghế dự bị những cầu thủ trẻ ở nơi hàng tiền vệ lẫn tiền đạo thì chắc chắn cũng đủ khả năng để đánh bại cái thằng Gilna trong cái trận đấu này đó thì cho dù chưa biết nó tung cái đội hình nào nhưng mà tiến lại nghiêng cái tỷ lệ thắng dành cho Gan trong trận đấu này cực kỳ cao đó cho nên à, trước khi mà đưa ra sự lựa chọn nó hợp lý thì à, tốt nhất anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ cũng như cái lịch sử đối đầu của hai đội trước đi đó sau đó anh em chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn nó nó nó chắc chắn hơn để cho anh em có thể đầu tư nha còn à, hiện tại thì anh em xem này cái phong độ của đội chủ nhà Giona thì nó có được 4 thắng 2 hòa và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại à, La Liga đó một phong độ cũng khá là ổn không đến nổi tệ dành cho một cái đội bóng tầm trung như là Giona nha anh em thì nó đã trải qua 4 trận nó cũng đã từng trải qua 4 trận thất bại liên tiếp và kiếm được đến 8 điểm mang về cho đội bóng Giona đó thì với 8 điểm này cũng đã giúp cho Giona vươn lên uh, từ cái nhóm mà thứ 16 17 anh em từ cái vị trí thứ 16 17 cái nhóm nguy hiểm ấy mà nó vươn lên đến vị trí thứ 11 với 38 điểm rồi đó những cái chủ chặn khá là tốt cũng đã giúp cho Gilna có một cái vị trí an toàn phải nói là rất là an toàn ở thời điểm này luôn đấy còn về đội khách uh, Real Madrid thì anh em có thể thấy là nó đã có được uh, ờ, 8 thắng và 2 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì riêng tại uh, giải đấu uh, cúp nhà vua Tây Ban Nha đây anh em riêng tại cúp nhà vua Tây Ban Nha thì nó cũng đã hạ gục được Barcelona để tiến vào đến cái vòng bán kết đó còn tại giải ờ, cúp C1 châu Âu thì nó cũng vừa mới hạ được cái thằng ờ, Chelsea đó hạ được Chelsea ở cả lượt đi lẫn lượt về với tổng tỷ số là 4-0 và cũng đã tiến vào cái vòng bán kết tại cái giải cúp C1 này đấy nói chung thì anh em có thể thấy là tại La Liga thì Real Madrid là không còn cơ hội trong cái cuộc đua ngôi vô địch trước Barcelona nhưng mà tại các giải đấu cúp như là cúp C1 thậm chí là là tại cúp uh, nhà vua Tây Ban Nha thì cái thằng Real Madrid chính là cái đội bóng mà uh, có cơ hội đạt cái cú ăn hai trong hai cái giải đấu cúp ở mùa giải năm nay đúng không anh em đó thì hiện tại cúp C1 thì nó cũng đã tiến vào đến cái vòng uh, bán kết rồi cũng như là tại uh, cúp nhà vua Tây Ban Nha à, thì uh, Real Madrid nó cũng đã tiến vào đến cái vòng chung kết đó nó sẽ đối đầu với Osasuna một đội bóng mà ở thuộc cái dạng tầm trung thôi và chắc chắn Real Madrid sẽ dễ dàng hạ Osasuna để đăng vương tại cái giải đấu mà cúp nhà vua Tây Ban Nha đúng không anh em đó thì anh Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân khách lẫn sân nhà của hai đội này à, trước tiên đội chủ nhà Girona thì nó có được 3 thắng một thất bại ở bốn vòng thi đấu gần nhất trên sân nhà một cái phong độ cũng cực kỳ tốt dành cho đội uh, chủ nhà Girona đó còn về đội khách Real Madrid thì sau khi thua Barcelona ở trong cái trận siêu kinh điển với tỷ số 1-2 tại La Liga thì nó đã phục thù cái thằng Barcelona này với tỷ số là 4-0 tại cái giải đấu cúp nhà vua Tây Ban Nha đó cũng như với hai chiến thắng gần đây nhất là chiến thắng 2-0 trước Cadiz và uh, chiến thắng 2-0 trước Chelsea đó tổng là ở 4 lượt trận làm khách gần nhất thì Real Madrid đã có được 3 trận thắng liên tiếp và không để thủng lưới bàn nào luôn nha anh em đó ghi được 8 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào một cái phong độ cũng rất là tốt dành cho Real Madrid trong cái thời điểm này đấy thì anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây thì trong lịch sử thì uh, Real Madrid nó có được à, hai uh, thắng một hòa và một thất bại trước Girona ở bốn bốn lần mà đụng độ nhau gần nhất chỉ tính là bốn lần gần nhất thôi nha anh em đấy thì tại uh, cái giải uh, La Liga ở mùa giải năm nay thì Real cũng đã họ có một trận hòa trước Girona ở cái trận lượt đi đó trận hòa với tỷ số một đều à, thì ờ, ở cái trận đấu này Tiến sẽ cho anh em xem lại này đây ở trận lượt đi hai đội đã hòa nhau tỷ số một đều ghi anh ở ở trận đấu này ghi anh chấp rất là cao trước Girona luôn em chấp 1.75 đó và ghi anh đã không có được một chiến thắng trước Girona và phải à, um, chỉ mang về chỉ có được một điểm ở cái trận đấu này trên sân nhà khi mà phải tiếp đón Girona đó dù cho cái tỷ lệ chấp rất là cao thì anh em nhìn qua thông số có thể thấy Real Madrid chính là cái đội mở tỷ số trước ở cái phút 70 trong cuộc đối đầu này nhưng chỉ 10 phút sau đó thôi đó thằng uh, Tuani của Gilna đã mang về một bàn thắng và cân đề bằng cái tỷ số một đều đó và đây cũng là cái cái tỷ số cuối cùng cho cái cuộc đối đầu của hai đội thì uh, ở trận này tuy là Real Madrid đã kiểm soát bóng hoàn toàn với 58% so với 42% của Girona đó và tung ra được đến 19 pha dứt điểm với 6 pha dứt điểm trúng đích nhưng mà nói gì nói Girona tuy là nhường thế trận hoàn toàn không thể kiểm soát bóng trước uh, trước Real Madrid nhưng mà nó vẫn tạo ra rất là nhiều cơ hội anh em đó nó đã tạo ra đến được uh, ờ, 8 cái pha dứt điểm này trong đó có pha pha pha hai pha dứt điểm là trúng đích đó một cái thông số cũng uh, khá là ổn dành cho Gilna đó quan trọng là cái kết quả là nó đã mang về được một cái bàn thắng và cân bằng tỷ số một điều để mang về một điểm cho cái đội bóng uh, uh, đội bóng Guna này đó thì nói chung cái phong độ ở trận lượt đi cái lịch sử đối đầu ở trận lượt đi này của hai đội thì Guna đã làm tốt làm tốt hơn Gian rất là nhiều đúng không anh em đó bị chấp cực cao luôn chấp gần hai trái nhưng mà vẫn có được một điểm trước Gan đó chứng tỏ là Guna cũng rất kiên cường khi mà đối đầu với đội, các đội bóng lớn đấy thì quay trở lại với cái trận lượt về này đây anh em quay trở lại với cái trận lượt về này thì cũng như là là cái tỷ lệ kèo mà tiến vừa cho anh em xem này thì cái thằng Real này nó chỉ chấp Gigona với mức chấp là một hòa thôi nó đã mất đi 0.75 như là trận lượt đi đó trận lượt đi chấp đến 1.75 anh em nhớ nhé nhưng mà trên sân nhà Gilna thì Gan cũng chỉ chấp một mà thôi nhưng với cái mã kèo chấp một này riêng tiếng thấy vẫn thấy là khá là cao anh em hơi cao đấy à, vì cái phong độ của Gilna ở những trận đấu gần đây thì đấu cực kỳ tốt anh em đây anh em xem này nó chỉ thua duy nhất cái thằng Atletico với tỷ số đối tối thiểu là một điều thôi còn lại là thắng 2-0 trước Onche 2-1 trước à, Espanyol cũng như là trận thắng 6-2 rất là đậm trước Almeria cái hàng công của cái thằng Riona đang thi đấu là rất là vào form khi mà được thi đấu trên sân nhà đó cho nên ở cái trận đấu này ở cái trận đấu này thì tiến lại nghiêng về à, một trận hòa hơn cũng như là là một trận nếu như mà có trận thua cũng là thua cách biệt một bàn dành cho Giona trước Gan mà thôi đó cho nên với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo những cái đã đưa ra thời điểm hiện tại thì tiến sẽ có các mã kèo cho anh em như sau anh em thấy hợp máu trùng ờ, trùng ý với tiếng anh em vào thôi còn không thì thôi xem như tham khảo không có gì hết anh em nhớ nha đây đầu tiên là anh em vào cho tiếng là Giuna được chấp một hòa cả chặn đó bên cạnh đó là anh em cũng có thể vào thêm cho tiếng vào cái mã là Giuna được chấp 1.5 ờ, mã kèo gốc đó thì riêng về trận đấu này tiến chỉ có hai mã kèo dành cho em anh em thôi đó chính là nằm mã đội chủ nhà về mã được chấp góc cũng như là mã được chấp uh, kèo bàn thắng cả trận đấy thì đây là hai cái mã kèo mà tối ưu nhất mà tiến dành tặng cho anh em để cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ cái video này nếu như mà anh em trùng máu hợp ý với tiến anh em đầu tư vào còn không thì xem như là giữ uh, uh, xem, xem như là uh, tham khảo rồi nha anh em đấy thì nói chung những mã kèo mà tiến đưa lên ở thời điểm này chỉ được xem tham khảo là tiến cũng nói thẳng là như thế vì tiến chưa nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội đó cho nên uh, những mắt kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng ấy khi mà tiến nắm bắt được cái thông tin chính thức về đội hình ra sân của hai đội cũng như biết được cái lối chơi của hai đội bóng này đó lúc đó tiến sẽ đưa những mắt kèo nó chuẩn hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi để anh em kiếm lãi kiếm cơm gạo ok chưa nhưng mà à, tiến cũng muốn chia sẻ thêm một điều nữa những ai mà đang thua tha sao bờ đặc biệt là những anh em mà thua tha mùa world cup elgo vừa rồi ấy đang sao bờ ấy đó hoặc là đang vỡ nợ đang nợ bên mấy thằng thầu mấy thằng cò ấy mà muốn gỡ gạt tin tưởng tiến muốn cùng đồng hành với tiến thì cứ uh, liên hệ với tiến đi tiến sẽ giúp đỡ anh em cũng như là những anh em nào mà có kinh nghiệm về bánh bóng muốn chơi trên trang muốn có một cái trang uy tín để chơi đó tin tưởng tiến thì cũng liên hệ cho tiến luôn nhé đó số zalo 0963 731 346 đây tiếng lít con chuột ở đây anh em thấy này đó phía dưới màn hình trong góc video này 0963 731 346 anh em chỉ cần liên hệ qua số zalo này thôi thì tiến sẽ giúp đỡ anh em cũng như đưa anh em vào nhóm và có thể là hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang nếu như anh em đủ điều kiện mà tiến nói đó là thứ nhất có số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chứng khoán online ấy, hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thì tiến sẽ giúp đỡ anh em đăng ký một cái trang để chơi cũng như là hướng dẫn cho anh em cách đặt cược trên trang cách nạp rút cực kỳ nhanh và nó bảo mật và nó an toàn hoàn toàn nha anh em đó tin tưởng thì liên hệ thôi ngoài ra thì tiến cũng sẽ đưa tất cả anh em vào nhớ một cách miễn phí để cho anh em có thể gỡ gạt đó để cho anh em có thể vào bờ và và xóa nợ để mấy thầu mấy thằng cò ok chưa thì nói chung uh, cần anh em cần thật sự cần thì cứ liên hệ thôi còn nếu như mà anh em bị sợ bị lừa này nọ tốt nhất đừng có có tìm đến tiếng làm gì tiếng không có rảnh mà đi giải thích với từng người là cái trang này nó uy tín ra sao ở nạp rút như thế nào đâu nha đấy tiếng nói thẳng là như thế ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà anh em thấy nhận định của tiếng hay uh, nhận định của tiếng hay hay là là là anh em thấy có một cái ý nghĩa gì đó mà để cho anh em có thể đầu tư cùng với tiếng ấy thì anh em cứ uh, để lại cho tiếng một cái like ở trong cái video này cũng như là nút đăng ký theo dõi kênh đây đầu tiên là nút đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo thứ hai là đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá luôn nha anh em ok tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé và cũng chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống